Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Gươm trong tay, thủ chính không lo chiến, chỉ lo chém gió Kiêu ngạo, tạo thành tích ảo để khoe khoang là một hành động nguy hiểm Nó chẳng giúp được gì cho xã hội cả Thường những ai thích khoe khoang những gì mình không có thì là những kẻ bất tài Những kẻ vô dụng và có thể lấy là những kẻ lừa đảo Họ lừa đảo lòng tin của người khác nếu một chính quyền mà cũng chỉ khoe khoang như thế thì đất nước không bao giờ vươn lên được, mà ngược lại còn bị thế giới bỏ ngày một xa. Nhìn lại đất nước Việt Nam thì thấy Đảng Cộng sản lập ra bộ máy tuyên truyền khổng lồ, truyền thổi phồng những thành tiệu của cá nhân và tập thể. Mục đích là để đánh lừa toàn dân rằng Việt Nam vẫn đang rất tốt đẹp, nhưng thực ra Việt Nam đang rất tệ hại. Người nghèo làm quần quật mà không đủ sống đời sống chỉ vây quanh miếng ăn mà không còn có thứ gì khác cả. Lời nguyền được mùa mất giá mà chính phủ giải hoài không xong. Nếu một nhà lãnh đạo đất nước mà chỉ thích khoe khoang, không chịu thừa nhận yếu kém, thừa nhận khuyết điểm, không thừa nhận thất bại thì rất là nguy hiểm. Kẻ rốt mà giấu rốt thì không bao giờ lĩnh hội được giá trị của tri thức, làm không được mà giấu khả năng thì lãnh đạo ấy sẽ là một kẻ phá hoại, chứ không phải là người xây dựng. Ông Phạm Minh Chính dường như là một mẫu người như vậy. Điều hành kinh tế của đất nước là một vấn đề rất lớn. Nếu làm thủ tướng mà chỉ biết đi nơi này nơi khác, khoác lác về những thành tiệu này nọ, thì liệu ông Phạm Minh Chính làm được gì đây? Thủ tướng là người nắm quyền lực nhà nước trong tay, đấy chính là thanh gươm mà nhà nước này đã trao cho ông. Ông Thủ tướng cần dùng thanh gươm đấy để mà giải quyết những khó khăn của đất nước. Đó là điều mà người dân đang cần. Qua nửa nhiệm kỳ, ông Thủ tướng Phạm Minh Chính đã làm được gì cho nền kinh tế là câu hỏi đặt ra. Là tỷ lệ tăng trưởng 8% phải không? Không, điều ông Thủ tướng làm là một nền kinh tế với hàng loạt doanh nghiệp lớn đã bị gục ngã. Các đại gia bất động sản bị bắt vào tù, các doanh nghiệp lớn nhỏ đều đói vốn, hệ thống ngân hàng ngắt ngoài với 4 ngân hàng trụ không nổi nên đã bị chuyển vào giao dịch bắt buộc, đó là Đông Á Bằng, CB Bằng, Ocean Bank và JP Bank. Lời chém gió của ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính Con số thống kê được công bố lạm phát từ năm 2022 dưới 4%, thế nhưng người dân phải chịu đựng sự trượt giá của hầu hết các mặt hàng từ 20% và thậm chí còn hơn nữa, làm người dân hết sức khốn đốn, rồi đến an ninh năng lượng, chỉ trong khoảng có 5 tháng gần đây, ông Thủ tướng Phạm Minh Chính để xảy ra hai lần thiếu hụt xăng dầu, làm hoạt động sản xuất và đời sống dân sinh bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Vào ngày 24 tháng 4, trang thông tin chính phủ cho biết thành tiệu nông nghiệp của Việt Nam truyền cảm hứng mạnh mẽ cho nhiều nước. Đấy là câu chém gió của ông Thủ tướng Phạm Minh Chính tại trụ sở của chính phủ khi ông tiếp đoàn lãnh đạo Bộ Nông nghiệp các nước dự hội nghị toàn cầu lần thứ tư về hệ thống lương thực thực phẩm bền vững với chủ đề chuyển đổi hệ thống lương thực thực phẩm lành mạnh bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu và bao trùm trong bối cảnh khủng hoảng mới. Vị trí của ngành nông nghiệp của Việt Nam đang đứng ở đâu chắc không ai biết. Nông nghiệp thì manh mún, thiếu quy hoạch, thiếu khoa học công nghệ. Người nông dân quanh năm gặp phải cảnh được mùa thì rớt giá, mất mùa lại mới được giá sản phẩm nông nghiệp thì cứ dư lượng hóa chất của thuốc bảo vệ thực vật lúc nào cũng cao ngất ngửa. Hàng nông sản trong nước thì bị bóp chết, thị trường nông sản bị nông sản Trung Quốc chiếm mất. Rất nhiều lần người nông dân sản xuất ra sản phẩm mà không thể bán được phải cầu cứu xã hội giải cứu mua dùm họ. Ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính dòi chém gió hơn là điều hành ngành nông nghiệp Việt Nam đang cần ông Thủ tướng ra tay giải quyết những khó khăn cố hữu, chứ không cần ông chém gió trước bạn bè quốc tế. Tại Việt Nam, người giàu đang bỏ đi rất nhiều tiền ra mua nông sản sạch nhập khẩu, bởi hàng nông sản Việt Nam dù được dán mác sạch thì người ta vẫn không tin tưởng nó. Không biết ông Phạm Minh Chính có nhận ra điều cần làm hay không? Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Gươm trong tay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 Ngày nay, sự thối nát của Đảng Cộng sản Việt Nam đã bộc lộ quá rõ. Đạo đức quan chức thì xuống cấp chưa từng có. Đạo đức của quan chức Cộng sản có thể còn tệ hơn cả thời phong kiến trước đây. Ngày xưa người ta nói một người làm quan cả họ được nhờ, thì ngày nay vẫn như thế. Chứng tỏ xã hội dưới thời Cộng sản chẳng khác gì xã hội dưới thời phong kiến cả. Ai cũng thấy sự rách nát của Đảng Cộng sản, tuy nhiên đảng viên Đảng Cộng sản không hơi đầu mà làm người tử tế cả. Để cho đảng tốt hơn, họ không quan tâm. Họ quan niệm rằng người khác ăn được, dại gì mình không ăn, và như thế thì thi nhau xả xẻo, bóc lột cởi dân. Quan chức lương ba cọc ba đồng nhưng thừa tiền để cho con cái du học nước ngoài, thậm chí mua nhà, tậu suất định cư hàng triệu đô la. Ông Tổng Bí Thư của Đảng Cộng sản Việt Nam làm cho chuột có khả năng ẩn nấp. Ý tưởng của Nguyễn Phú Trọng khi lên làm Tổng Bí Thư là vá lại những chỗ rách nát của Đảng Cộng sản. Vào năm 2011, ông Trọng được Đảng Cộng sản bầu làm Tổng Bí Thư và ông bắt đầu công cuộc vá lỗ rách cho Đảng từ lúc đấy. Khi đó, tấm lưới to đùng của Đảng đang bị một con cá kình khổng lồ xé rách. Con cá đỉnh ấy không ai khác chính là ông cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng với những quả nấm thép. Thực ra mà nói, giai đoạn từ năm 2011 cho đến năm 2016, ông Nguyễn Phú Trọng không thể vá víu gì được, mà ông chỉ lo đuổi con cá kình lấy ra khỏi cái lưới. Ông phải mất dòng dã tới 5 năm, hy sinh lính chiến dũng cảm nhất là Nguyễn Bá Thanh, thì đến năm 2016, ông Trọng mới loại được Nguyễn Tấn Dũng ra khỏi vũ đài chính trị. Tưởng rằng đuổi được con cá kình Ba Dũng là ra xa thì tấm lưới của đảng sẽ hết rách. Tuy nhiên, ông Ba Dũng không phải là dạng vừa, Trước khi rời chính trường, ông đã bổ nhiệm hàng loạt đàn em khắp nơi trên cả nước và thậm chí ông cài người trong đảng và trong chính phủ. Sau khi ông Trọng loại được ba Dũng, ông tiến hành thanh trừng đàn em và ông Dũng đã cài lại trước đó. Tuy nhiên cho đến nay, ông Trọng đốt mãi vẫn không xuể. Có người đã từng được ông Ba Dũng yêu ái, giờ đây đường đường là một trụ lớn trong tứ trụ. Chuột đang án bình bất động vá lại sự rách nát cho đảng là ý đồ của ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Tuy nhiên, việc ông Trọng muốn vá cho đảng thì lại trở thành phá hoại đảng. Ông phá cho nền kinh tế Việt Nam nát như tường. Chiến dịch đốt lò của ông Trọng giờ đây đã gây ra tình trạng u lì trong đảng, ngồi quan sát và chờ thời, bị ép thì làm chiếu lệ, không bị ép thì sẽ không làm. Nếu nói bộ máy của chính quyền Đảng Cộng sản là một cơ thể, thì cơ thể này đang lười biếng nằm im một chỗ, không muốn cử động. Tình trạng này đang đè lên vai ông Thủ tướng Phạm Minh Chính và cho đến nay ông Chính vẫn chưa tìm ra được phương thuốc nào hữu hiệu để có thể chữa trị bệnh nặng của đảng. Một số nguồn tin nội bộ đánh giá rằng hầu hết quan chức hiện nay đang đợi ông Nguyễn Phú Trọng tắt thở hoặc rút lui ra khỏi chính trường để mà họ vùng dậy. Với tình trạng sức khỏe của ông Trọng thì khả năng ông không còn sống được bao lâu. Người này đánh giá chỉ cần sự nghiệp chính trị của ông kết thúc thì quan tham sẽ lại trồi lên như nấm sau mưa. Họ đang đợi ngày ông Tổng không còn làm Tổng Bí Thư nữa. Ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đang gây ra tình trạng u ly của bộ máy nhà nước. Có người đánh giá Nguyễn Phú Trọng đánh chuột bằng gậy chứ không phải đánh chuột bằng thuốc hay bằng phương pháp đại trà nào. Chuột bị ông đánh gục với hàng triệu quan tham có thẻ đảng viên đang là con số rất nhỏ nhòi. Số bị ông đưa lên tống vào lò không nhiều. Bọn này ẩn nấp trong hang, chờ ngày ông Trọng không còn cầm gậy nữa thì chuột sẽ lại chui ra khỏi hang và sẽ tàn phá kinh khủng hơn xưa. Chúng đã thành tinh. Cái sai của chế độ này là sai về thể chế chính trị, đấy là cái gốc của vấn đề. Tuy nhiên, ông Nguyễn Phú Trọng rất bảo thủ, ông không thừa nhận thể chế này sinh ra con người như thế